điểm kinh doanh khu vui chơi trẻ em cho người mới bắt đầu 2023. Hiện nay, kinh doanh khu vui chơi trẻ em đang là mô hình kiếm tiền tiềm năng và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai gần. Bạn muốn kinh doanh khu vui chơi trẻ em bao gồm nhà hơi, nhà banh, thú nhún, câu cá, phòng quay ngựa. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bao nhiêu vốn là đủ Tất cả các thắc mắc trên sẽ được Hồng Lan Game Center giải đáp trong bài viết nhé để giúp bạn kinh doanh khu vui chơi trẻ em hiệu quả hơn nhé. 1. Khu vui chơi trẻ em là gì? Tại sao khu vui chơi trẻ em đáng để đầu tư? Trẻ em thường hiếu động và khá thích thú với những trò chơi giải trí. Khu vui chơi trẻ em là địa điểm tập trung nhiều trò chơi khác nhau cùng trong một không gian. Ở đây, trẻ em có thể tự do vui đùa, tham gia các trò chơi mình yêu thích từ trò chơi vận động đến các trò chơi trí tuệ. Không chỉ có trẻ nhỏ mà cha mẹ cũng rất thích bởi nó sẽ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất, giúp gắn kết tình cảm gia đình và đặc biệt là hình thành các kỹ năng giao tiếp xã hội. Hiện nay, khu vui chơi trẻ em đang phát triển với hai dạng gồm Khu vui chơi trẻ em đặt trong nhà điển hình như tại các trung tâm thương mại hay chung cư, các siêu thị lớn tại các tỉnh, thành phố Nơi đây chủ yếu tập trung các trò chơi vận động và trò chơi điện tử. Một ngày bình thường, những khu vui chơi cho trẻ em trong nhà có thể phục vụ tối đa được 1.000 lượt khách. Khu vui chơi trẻ em ngoài trời kết hợp với dịch vụ tham quan tại các công viên, sở thú. Hình thức khu vui chơi này giúp trẻ hòa mình với thế giới tự nhiên để học thêm được nhiều kiến thức mới như động vật, cây cối. Hiện tại, các khu vui chơi trẻ em đang rất thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, Vậy nên ý tưởng kinh doanh khu vui chơi trẻ em sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển, giúp bạn kiếm bộn tiền. Bên cạnh đó, hình thức đầu tư này ít có rủi ro và có thể thực hiện lâu dài. Tuy nhiên, để kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này, chỉ cần kết hợp yếu tố địa lợi, nhân hòa trong đó yếu tố địa lợi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. 2. Kinh nghiệm kinh doanh khu vui chơi trẻ em cho người mới bắt đầu 2.1 địa điểm là yếu tố tiên quyết Địa điểm cần đủ rộng để sắp đặt được các thiết bị, vừa có khoảng cách an toàn giữa chúng cũng như lối đi rộng rãi. Không chỉ vậy, địa điểm cũng cần có khu vực để xe cho các bậc phụ huynh khi đưa đón con cũng như khu vực nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ. Bạn có thể cân nhắc các địa điểm gần khu dân cư nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Các vườn hoa, công viên cũng là lựa chọn để chị cân nhắc. 2.2 Quản lý khu vui chơi trẻ em chưa bao giờ là dễ dàng bạn đã có kinh nghiệm trong kinh doanh hay quản lý cửa hàng chưa? Vì khi bắt đầu đi vào hoạt động, bạn cần có đầy đủ nhân sự ở các vị trí như nhân viên như bảo vệ, trong xe, vận hành trò chơi, bán hàng đồ ăn. Mỗi người một việc nhưng dưới sự quản lý thống nhất của người quản lý thì mới có thể đảm bảo kinh doanh khu vui chơi trẻ em đi vào hoạt động an toàn và quy củ. 2.3 chi phí mở khu vui chơi trẻ em là bao nhiêu? Mức chi phí để bắt đầu kinh doanh khu vui chơi trẻ em thường rơi vào khoảng 500 đến 700 triệu cho khu vui chơi nhỏ. Dù có bỏ vốn nhiều hay ít, bạn cũng nên tính toán và chia thành từng mục để tiện theo dõi cũng như có phương án tính tiền vé phù hợp. Những khoản chi trả đầu tiên sẽ là tiền thuê hoặc mua các thiết bị tại khu vui chơi và tiền đặt cọc mặt bằng. Về sau, mỗi tháng bạn sẽ cần chi các khoản khác như tiền thuê địa điểm, lương nhân viên, điện, nước, bảo dưỡng thiết bị. Vì vậy, ngay từ lúc này, bạn hãy bắt tay vào lập chi tiết đầu ra, đầu vào nguồn vốn để cân đối và đưa ra mức vé phù hợp. Bạn cũng cần tìm hiểu thông tin liên quan đến giấy tờ cần thiết để mở được khu vui chơi với Ủy ban Nhân dân. Trong quá trình kinh doanh, khu vui chơi nên đảm bảo được an toàn về thiết bị cũng như duy trì môi trường sạch sẽ, đảm bảo an ninh cho các bé. 2.4 Kết hợp kinh doanh đồ ăn vặt đây chính là cách thức để tăng doanh thu cho mô hình kinh doanh khu vui chơi trẻ em của bạn. Giá vào cửa các khu vui chơi dao động từ 100.000 đến 200.000 nhưng phụ huynh thường chi trả tới 50% chi phí cho đồ ăn nhẹ để các con nạp năng lượng, mất sức khi tham gia vận động. Bạn có thể kinh doanh các món ăn nhanh, tiện lợi như xúc xích, bánh mì, nước ngọt, vì hầu như đây đều là các món khoái khẩu của các bé lượt khách tới sử dụng dịch vụ và mua đồ ăn vật thường rất lớn. Nếu kinh doanh nhiều sản phẩm cùng một lúc, bạn nên nhờ sự trợ giúp từ phần mềm quản lý quán ăn Hồng Loan Game Center. Phần mềm giúp bạn lên order chính xác, thanh toán tự động, đa phương thức. 2.5 Marketing như thế nào để thu hút khách hàng? Những ngày đầu mới khai trương, bạn có thể áp dụng các chương trình như giảm giá vé hay tặng bóng bay, đồ chơi để thu hút sự chú ý, tuyên truyền qua tờ rơi, poster tại gần địa điểm mở khu vui chơi. Bạn cũng nên liệt kê và tính toán cụ thể các đầu mục quảng cáo, in ấn tờ rơi, thiết kế băng rôn và phân bổ ngân sách cho hợp lý. Trên đây là kinh nghiệm kinh doanh khu vui chơi trẻ em mà bạn nên biết và áp dụng. Hồng Loan Game Center hy vọng bạn sẽ thật sự thành công với mô hình kinh doanh của mình. Hẹn gặp lại trong cách 2.6 mở cửa hàng kinh doanh khu vui chơi và khảo sát thị trường. 1. Đánh giá thị trường Đánh giá các phân đoạn thị trường Trong bước này, bạn sẽ xác định xem liệu có một khoảng trống trong thị trường cho lĩnh vực mà bạn muốn kinh doanh. Các câu hỏi như thị trường lớn đến đâu, nó đang phát triển hoặc thu hẹp lại với tốc độ như thế nào, và bạn có thể chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần, chỉ là một số trong những vấn đề bạn cần phải giải quyết. 2. Khách hàng mục tiêu tiềm năng trong khu vui chơi Tajik TGT Stock Prices on Record Sale Growth Rising Store Visit Bloomberg. Nếu bạn đã hoàn thành nghiên cứu về sản phẩm, bạn sẽ có ít nhất là một ý tưởng chung về những khách hàng của bạn sẽ là ai. Bước tiếp theo là chuyển những khái niệm rộng về đối tượng của bạn thành một cái gì đó cụ thể. Để bắt đầu kinh doanh hiệu quả đòi hỏi bạn phải biết rõ khách hàng của bạn ở một mức độ sâu hơn. Họ thích gì? Họ có một nhu cầu, mong muốn cho các sản phẩm bạn đang lập kế hoạch để bán. Họ sẵn sàng trả giá bao nhiêu? Những tính năng sản phẩm hoặc dịch vụ nào quan trọng đối với họ? Biết được câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ cho phép bạn để khẳng định ý tưởng kinh doanh và giúp bạn điều chỉnh tư duy. Nó cũng sẽ giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để tiếp thị và bán sản phẩm của mình. Bạn có thể sử dụng các thông tin về khách hàng để đưa ra quyết định về vị trí cửa hàng, thiết kế, và sản phẩm. Làm thế nào bạn có thể tìm ra điều sẽ làm khách hàng của bạn thấy thu hút? Bắt đầu với ba nhiệm vụ cần thiết sau. Thu thập thông tin nhân khẩu, bao gồm độ tuổi của khách hàng, giới tính, mức thu nhập, trình độ học vấn. Thu thập thông tin về tâm lý, thông tin về tâm lý của khách hàng liên quan đến tính cách của họ, niềm tin, giá trị, lối sống, xác định họ cần hoặc muốn sản phẩm của bạn ở mức độ nào. Nói chuyện với các khách hàng mục tiêu của bạn để tìm ra những gì họ nghĩ và cảm thấy thế nào về sản phẩm mà bạn muốn bán. Hãy hỏi họ những câu hỏi như lần cuối cùng họ mua sản phẩm đó, nơi họ mua chúng và họ trả bao nhiêu. Sau khi thu thập các dữ liệu trên, bạn sẽ có thể khẳng định ý tưởng kinh doanh của bạn có đủ thông tin để giúp bạn lựa chọn địa điểm và đưa ra một kế hoạch marketing 3. Đối thủ cạnh tranh ở khu vui chơi lân cận Đối thủ cạnh tranh là gì? Cách phân tích đối thủ cạnh tranh Nếu thị trường của bạn là đủ lớn và nên như thế nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh, chắc chắn đã có một số các đối thủ cạnh tranh đang làm một cái gì đó tương tự. Công việc của bạn ở giai đoạn này là để tìm kiếm các cửa hàng đối thủ và tìm hiểu về họ. Điều này sẽ cho phép bạn xác định điểm mạnh và thiếu sót của họ, Do đó bạn có thể tạo ra một kế hoạch về cách để tạo sự khác biệt cho cửa hàng của bạn. Bây giờ bạn phải đã có thể kể tên một số đối thủ mà bạn sẽ phải đối mặt rồi. Một khi bạn có một danh sách các đối thủ cạnh tranh, hãy ghé thăm họ để có được cái nhìn về cách mà họ hoạt động. Harriet của Grippy nói rằng cô đã nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách đến chỗ họ và ghi chép. Tôi đã làm theo cách riêng của tôi và tôi đi xuống đến các cửa hàng khác và đã để ý về cách họ trình bày mọi thứ, giá bán, những loại túi họ sử dụng, ánh sáng như thế nào. Năm, năm, cô chia sẻ. Chỉ là điền vào mẫu khảo sát của tôi để xem những gì người khác đã làm, những gì tốt và những gì không tốt. Hãy theo cách của Harriet và làm điều tương tự khi khảo sát đối thủ cạnh tranh của bạn. Hãy nhớ bạn phải để mắt đến hàng hóa, hãy chú ý đến các sản phẩm mà họ đang bán như thương hiệu, chất lượng, giá cả, phạm vi lựa chọn năm, năm nhân viên họ có bao nhiêu nhân viên mức độ am hiểu như thế nào ngoài ra chú ý đến mức độ dịch vụ mà họ cung cấp ví dụ có người hướng dẫn hoặc hoạt động theo mô hình tự phục vụ trang trí và cảm giác trong cửa hàng hãy chú ý đến việc thiết kế bố trí và cảm giác chung trong cửa hàng có dễ dàng để di chuyển. Khách hàng có thể tìm thấy những mặt hàng họ cần một cách nhanh chóng, các trang thiết bị hiện đại đến đâu. Marketing và quảng cáo Xem cách họ tiếp thị cửa hàng của họ, nơi mà họ quảng cáo, làm thế nào để họ thu hút mọi người vào trong. Họ có những ưu đãi hay mánh lới quảng cáo nào? Có bất kỳ kênh hoặc các cơ hội mà họ không sử dụng. Xác định yếu tố khác biệt của bạn Sức mạnh thương hiệu, sự khác biệt phải tạo ra giá trị. Dựa trên các thông tin ở trên, bạn sẽ có thể tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh của bạn. Những điều họ làm tốt là gì và những gì bạn có thể mang lại sự khác biệt hoặc tốt hơn. Điều gì họ không thành công và làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng cửa hàng của bạn không lặp lại những sai lầm tương tự. Quan trọng nhất, đó là điều gì mà chỉ có cửa hàng của bạn có thể cung cấp. Ví dụ, nếu bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn bán sản phẩm tương tự, có lẽ bạn có thể làm cho mình khác biệt thông qua dịch vụ khách hàng cá nhân. Hoặc bạn có thể làm cho cửa hàng của bạn nổi bật thông qua những lợi thế về công nghệ chẳng hạn như sử dụng một phần mềm quản lý bán hàng hiện đại, chấp nhận thanh toán di động hoặc cung cấp dịch vụ tại cửa hàng cho khách mua hàng online. Tiến hành phân tích SVKOT Phân tích SVKOT là gì? Và ứng dụng cho Startups Freelance chép Việt Bạn cũng có thể sử dụng các thông tin trên để làm một phân tích SVKOT điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ về cửa hàng của bạn. Một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, thực hiện một phân tích SVKOT có thể nâng cao nhận thức của bạn khi nói đến các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến cửa hàng của bạn. Những điều bạn đang có, những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cửa hàng của bạn đây chỉ là một số trong những câu hỏi mà một phân tích SVKOT có thể trả lời. Bắt đầu bằng cách liệt kê những điểm mạnh của cửa hàng bạn. Đây có thể bao gồm các tài sản như một tim mạnh, quan hệ trong ngành, năm, năm. Điểm yếu, mặt khác là lỗ hổng của cửa hàng bạn. Có một ngân sách hạn chế hoặc là người mới đối với thị trường là những ví dụ của điểm yếu. Sau đó, chúng ta có cơ hội những gì liên quan đến hoàn cảnh thuận lợi hoặc các yếu tố mà bạn có thể tận dụng. Một khoảng trống trên thị trường ví dụ, một ưu đãi hoặc dịch vụ mà không có cửa hàng nào khác đang cung cấp là ví dụ tốt về một cơ hội. Cũng lưu ý rằng điểm yếu của đối thủ cạnh tranh của bạn có thể là cơ hội cho cửa hàng của bạn. Cuối cùng, xác định các mối đe dọa đến doanh nghiệp của bạn. Các mối đe dọa là những yếu tố bên ngoài có thể tác động tiêu cực đến công ty của bạn. Ví dụ có thể bao gồm đối thủ cạnh tranh của bạn, tình trạng bất ổn chính trị, thay đổi thói quen mua sắm và nhiều hơn nữa. Một khi bạn có điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các mối đe dọa trên giấy, phân tích và xác định hành động cho mỗi thứ. Tìm ra cách bạn có thể tận dụng thế mạnh và cơ hội hay để tránh hoặc đối phó với những điểm yếu và các mối đe dọa của bạn. Các bước hành động Thời gian cần thiết 1 đến 2 tuần Chuẩn bị phương tiện ghi chú yêu thích của bạn điện thoại thông minh, bút và giấy. 5. năm Phương tiện di chuyển, điện thoại, máy tính. Thu thập dữ liệu thị trường từ các ấn phẩm thương mại, các trang web của chính phủ, các công ty nghiên cứu và các nguồn khác. Từ đó bạn có thể trả lời các câu hỏi sau. Thị trường lớn đến đâu? Nó đang phát triển hoặc thu hẹp lại với tốc độ như thế nào? Bạn có thể chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần Nhận biết các khách hàng mục tiêu của bạn là ai bằng cách thu thập thông tin cá nhân của họ. Để hiểu họ ở một mức độ sâu hơn, thu thập thông tin về tâm lý bằng cách tiến hành các cuộc điều tra, các cuộc phỏng vấn và tập trung vào các nhóm. Lập một danh sách các đối thủ cạnh tranh. Đi đến các cửa hàng đối THUDE xem cách họ hoạt động. Ghi chú lại về hàng hóa của họ, đội ngũ nhân viên, trang trí và cảm nhận trong cửa hàng các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo. Tạo một danh sách những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh của bạn dựa trên những thông tin trên, sau đó tìm ra cách bạn có thể làm được tốt hơn và hoặc khác biệt. Lý tưởng nhất, cửa hàng của bạn sẽ cần phải cung cấp một cái gì đó độc đáo sản phẩm, dịch vụ, lối sống hoặc thậm chí các giá trị vô hình mà không có đối thủ cạnh tranh khác có thể bắt chước Tiến hành phân tích SVKUT về cửa hàng của bạn và xác định hành động cho mỗi điểm mạnh, điểm